Hải Đăng xin ờ, chào bạn Sau đây Hải Đăng xin ờ, giới thiệu các bạn cần tay ờ, Hensing Chiều dài 54, độ cứng 7H Của hãng Hensing giải quyết Đây, sơn màu đỏ đen các bạn chui cần này à, bọc rồi các bạn này ừ, bọc sẵn rồi bạn bọc uh, không uh, phủ keo à. hơi giáp chống uh, xô súng chống va đập đây ngọn cần các bạn ngọn cần này ngọn cần này được à, sơn rồi các bạn sơn nó bóng như này sơn một lớp à, nano chống bụi đường kính của ngọn cần đo luôn các bạn xem đường kính đường kính là 2 ly các bạn nhé Đấy, 2 ly cần luôn các bạn này cái trọng lượng lượng cần trọng lượng một cân nữa trọng lượng cân là 295 gram ờ, vừa nặng Đây, hãng Hensin sản xuất ờ, đặc biệt nữa là dòng con này là sơn hết tất cả các nóng đều sơn phủ nano các bạn nhé Đây, nóng này cũng sơn phủ nano hết Rồi những dòng gần tay thì không sơn đang nhập cái mẫu mới này về à, đều sơn phủ hết Đấy. phủ nano rất bóng nó không à, sờn sờn như những dòng cần à, khác Đấy. dòng này 6 đốt các bạn cái này 6 đốt thu gọn này chiều dài à, của cần thu gọn chiều dài của cần là một mét mốt thu gọn là một mét mốt ạ rồi các bạn phần dạ, à, trôi cần được bọc à, và chống trơn đây, cái nóng ạ đấy, nóng à, trong đều sơn đấy. đây các bạn phần này không sơn đấy, phần sơn nano cái biết ngay các bạn nhìn nó khác rồi đấy cảnh báo ờ, chống ờ, đường điện Đấy, cần ờ, tên cần là Spacia Đó, hay sinh sản xuất vừa rồi hải đang phát sinh để giới thiệu các bạn cần uh, Spacia và hãng hen hen sinh sản xuất cần uh, ờ, chiều dài 54 độ cứng 7h trọng lượng uh, là 295 g Hải Đăng uh, xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing